cái nùi là sống hồng vũ này ừ, trắng nhá sợ nó không ăn quá nuôi uh, dưới đu đủ á <laughs> con á mà cá đốt em ngồi gì vậy mà, mà ăn cái đây à tôi nó bay vô đó chỗ đây có ổ hút mật à đấy nó bay táo nữa nó em giờ dễ nè tiền gõ mày cho mày ừ? cho tiền rồi, nào tới đi tới để, cái tay cái tặng này của mày cái tặng này mày được rồi bác làm gì con còn làm đấy